à, sau đây tôi xin hướng dẫn cái cách mà ta sẽ điền dữ liệu tự động từ Excel vào Word à, thông qua cái macro cái vấn đề bài toán là như này tôi có một cái danh sách học sinh à, và có điểm như này tôi có một cái danh sách mà học sinh có cái à, kết quả điểm thi học kỳ chẳng hạn như này và một cái bản mẫu một cái bản mẫu uh, trong Word như này tôi điền thông tin tôi điền thông tin à, các trường tôi quy định là đặt trong dấu uh, ngoặc vuông cái móc ngoặc ấy móc ngoặc hay là sử dụng phím shift uh, ờ, móc đấy ở đây tôi đặt là họ tên này à, đây ví dụ tôi đặt ở đây đây như này tôi mở cả hai để ta quan sát cho dễ đây họ tên đây tôi để giống y à, tôi để giống y cái tên trường ví dụ họ tên chính là họ tên ngày sinh chính là ngày sinh giới tính là giới tính nơi sinh dân tộc ta để giống y như cái trường ở trong excel ví dụ họ tên đây tôi đặt là giống y như cái trường họ tên ở trong excel trong cell này ta để gõ cái họ tên ta chỉ việc gõ như này thôi họ tên Đấy. như này ta để cho, trong hai cái dấu ngoặc vuông thế thì à, vấn đề là sau khi làm nào thì tôi sẽ tự động là sẽ lấy kết quả ở trong cái phần là bảng Excel này này tôi sẽ điền vào đây mà sau khi điền thông tin vào xong thì sẽ lưu lại cái tên tệp mỗi một người sẽ có là một tệp tin trong cái cell mỗi một người mỗi một người ở đây ví dụ như Nguyễn Thị Mến sẽ có cái tệp là Nguyễn Thị Mến chấm docx Bùi Thị Nga chấm docx Nguyễn Thị Nụ chấm docx thì ở đây tôi đã xây dựng sẵn cái hàm là macro đây rồi ta vào uh, onf 11 đây tôi đã viết ra cái hàm thông báo thì à, ta có thể à, mở ONF 11 để xem cái hàm đầu tiên là tôi gì tôi khởi tạo một cái à, biến word môi trường này xong là tham chiếu đến một cái tập tin này và định nghĩa số hàng số cột rồi định nghĩa giả, giả soát biến giả soát theo hàng biến giả soát theo cột và đây tôi thực hiện sử dụng cái tìm kiếm cái hàm tìm kiếm là à, content file này hàm file đây tôi mở cái tên tẹp mà word này lên tôi tìm kiếm tất cả chỗ nào có cái tên là họ tên này thì sẽ được thay thế ở cái cột tiếp theo thay thế ở cái cái, cái hàng dưới và cứ loại à, sau đó lưu lại cái tên tệp bằng à, cái à, cái cái tính năng là CF2 với cái tên file là tôi đặt như này tên file chính là tên của của của người à, trong danh sách học sinh trong danh sách bây giờ tôi sẽ chạy thử để ta sẽ thấy cái kết quả bàn phím của tôi đang bị zip nên là tôi sẽ chạy thử để ta quan sát nhé và cái kết quả sẽ nằm ở trong cái phần tập tin kết quả này đây tôi chạy tôi mở file ờ, danh sách lên này tôi vào view chọn macro view macro chọn là create thông báo tôi chạy này <clears throat> khi ta chạy tôi mở word lên thì ta quan sát này đây tôi mở phóng to lên để ta quan sát này đấy ngay lập tức cứ mỗi lần là nó mở tập tin Word lên và nó sẽ điền cái giá trị ở trong bảng vào sau khi điền xong thì sẽ lưu lại ở đây số lượng của tôi là đang sử dụng là có 61 61 là học sinh nên cái việc điền là cũng hơi hơi lâu một chút nếu như ta sử dụng cái phương án hôm đỏ mà sử dụng tiêu đề và uh, uh, chạy ngầm ấy thì cái cách đấy sẽ chạy nhanh hơn cách này